à, tôi đang đứng ở vị trí ờ, thi công của cao tốc dầu dây Phan Thiết đây là điểm cắt giữa cao tốc dầu dây ờ, Phan Thiết ờ, cắt ngang quốc lộ 55B tại huyện Hàm Tân của tỉnh Bình Thuận thì điểm cắt này cách quốc lộ 1A đúng bộ cây 4 km công trình đang được thi công rất là hối hả thì đây là cái cầu trục để làm cầu vượt bắc ngang qua quốc lộ 55B đây là quốc lộ 55B à, quốc lộ 55B này thì đi từ à, Hàm Tân chạy à, vào thị trấn Lạc Tấn của huyện Tấn Linh đây, công trình đang thi công hiện tại thời điểm này tôi đang đứng là 7 giờ 30 phút sáng nhưng mà xe đã thi công rất là tấp nập thể thấy là tiến độ đang được ờ, đẩy mạnh rất nhiều rất nhiều xe đang thi công đây là một cái cầu trục lớn để làm ờ, phục vụ làm ờ, cầu vượt bắt ngang qua quốc lộ 55 đây đây dự kiến thì uh, đến giữa năm 2023 thì cao tốc một chiều dài Phan Thiết sẽ được à, bàn giao đưa vào sử dụng. Tuyến cao tốc này thì có chiều dài 99 à, km. Điểm à, bắt đầu là từ Long Thành Dầu Dây đi qua các huyện Tân Lộc, Đồng Nai, rồi Hàm Tân, Hàm Thuận Nam, Tấn Linh của tỉnh Bình Thuận và Hàm Thuận Bắc cách ngay ờ, quốc lộ 28 ờ, tại km số 17 cách Phan Thiết khoảng 18 ờ, km quý khách hàng có nhu cầu đầu tư bất động sản tại Bình Thuận thì hãy liên hệ qua cho tôi qua số điện thoại 0908 700 462 để được tư vấn tôi xin kết thúc video ở đây một lần nữa ตัดสินแทนกับร้านบางเอืออย่างที่ยากแท้